đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với à, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc à, Daewoo Matiz dòng SE 5 chỗ số sàn máy xăng. Chiếc xe này sản xuất năm 2008, đăng ký tư nhân chính chủ, xe đẹp, dòng máy xăng 0.8 cho nên là cực kỳ là tiết kiệm xăng nhỏ gọn cho nên là đi được ở các cái ờ, đường ờ, nhỏ ở những ờ, thành phố đông đúc theo như trải nghiệm của ô tô Kinh Anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 5 lít trên 100 km phải nói là cực kỳ là tiết kiệm hiện nay chiếc xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 83 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý khách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 ở đây cũng có thể nói là cái màu khá là đẹp của dòng à, Diomatic ngoài ra thì à, chiếc xe cũng à, được trang trí thêm các cái họa tiết nhìn cũng khá là đẹp xe cũng còn khá là bóng bẩy toàn bộ thân xe thì như quý vị thấy thì cũng còn khá là đẹp sản xuất năm 2008 5 chỗ số sàn máy xăng 0.8 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đấy quý vị thấy thì à, toàn bộ các cái đường gân chỉ trên à, thân xe vẫn còn khá là liền mạch trơn tru đây là cụm bánh trước ở à, bên tài đấy quý vị mâm đúc khá là đẹp vỏ xe cũng còn khá là mới đấy quý vị thấy là gai của vỏ xe còn rất là cao toàn bộ hệ thống cua lốp học dè này hệ thống giảm sóc này không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả xe cũng uh, tương đối là liền mạch đấy vẫn còn cái lớp sơn sần của ờ, hãng ở trên ờ, hông của chiếc xe quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ các cái đường gân chỉ trên thân xe còn rất là thẳng kính chắn gió vẫn là kính zin với chiếc xe này thì ô tô kinh anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một lỗi nhỏ xe còn khá là đẹp đây là cánh cửa trước ở bên tài đây với uh, tắp uh, giả vân gỗ nhìn rất là bắt mắt hệ thống keo chỉ gioăng cao su còn tương đối đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy toàn bộ à, hệ thống cánh cửa ở bên à, hông của chiếc xe quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ giả dạ ghế còn khá là tốt các đường keo ờ, gân trí này chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cánh cửa cũng còn khá là thẳng như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước đấy vẫn còn dấu niêm phong của hãng ở trên cánh cửa của chiếc xe toàn bộ à, phần à, tắp lô này. các cái à, tấm nhựa còn khá là sần đấy các cái tấm giả vân gỗ vô lăng hai chấu có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái khá là nhẹ nhàng xe này có thể nói là phù hợp cho tất cả mọi đối tượng nhất là những chị em phụ nữ có thể điều khiển chiếc xe này một cách rất là dễ dàng trần này cũng còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là xù lông cả hàng ghế phía sau này ngồi cũng khá là thoải mái dòng xe nhỏ gọn đi được ở các cái ờ, đường phố ờ, đông đúc nhỏ chốt khóa cũng như là bản lề của cánh cửa sau đấy vẫn còn ờ, đầy đủ các cái tem nhãn các cái thông số của xe trên cánh cửa của chiếc xe bệ lên xuống này đây là cánh cửa sau ở bên tài đây chắc cũng ờ, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ xe không hề có một lỗi nhỏ hệ thống giòn cao su keo chỉ khá là đẹp chốt khóa chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả xe đăng ký tư nhân chính chủ đấy cũng trang bị cái ờ, tấm lót sàn giúp cho chúng ta vệ sinh một cách à, nhanh chóng đây là cụm bánh sau ở bên tài đây đấy mâm đúc dạng à, cách điệu khá là chắc chắn toàn bộ hệ thống hộc rè này các cái tấm nhựa ở trong hộc rè khá là tốt cụm đèn hậu với uh, nền màu đỏ nổi bật phía sau xe quý vị à, có thể thấy rất là đẹp xe cũng trang bị một cái à, camera lùi giúp cho chúng ta lùi xe một cách an toàn đấy cốp xe cốp xe với à, cách mở lên trên các cái cây chống thủy lực vẫn còn tương đối là chắc chắn dòng hatchback dòng xe phân khúc hạng A keo chỉ của nắp cốp khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ chỉ với giá là 83 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn chúng ta đi mưa đi nắng tội gì mà phải đi à, chiếc à, xe máy Đấy, toàn bộ phần tắp lô của nó quý vị thấy các cái chi tiết giả vân gỗ còn khá là đẹp đấy phần cốp xe bánh dự phòng toàn bộ cái ờ, phần ờ, sắt xi phần dàn đồng ở trong cốp xe rất là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay gì xét cả chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước cốp xe khá là rộng để được ờ, rất là nhiều đồ đây là cánh cửa sau ở bên phụ này đấy các cái phần tắp bi của nó keo chỉ vẫn còn à, rất là rõ các cái dấu đình tán của hãng sản xuất ở trên à, cánh cửa của chiếc xe cục bánh xe sau ở bên phụ mâm đúc dạng cách điệu rất là đẹp vẫn còn rất là liền mạch cánh cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng vỏ xe còn khá là mới với cái vỏ xe này thì chúng ta cũng phải đi được ờ, hai ba năm nữa mới cần phải thay thế còn đây là cánh cửa trước ở bên ờ, phụ đấy quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ phần tắp bì với dạng à, giả vân gỗ cực đẹp xe đăng ký tư nhân chính chủ chỉ với giá là 83 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cho quý khách hàng phần tắp bi này học để đồ này khá là rộng rãi để được à, các cái vật dụng cá nhân xe cũng trang bị à, hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu Đấy, hộp số sàn 5 cấp ra bảo số khá là trơn mượt hệ thống uh, tắp lô cũng còn à, khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là mai mòn cả kính chiếu hậu dễ dàng quan sát đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ vỏ xe còn khá mới gai vỏ xe còn khá là cao các cái chi tiết ở trong hộc rè này hệ thống giảm sóc ở bánh trước khá là chắc chắn cụm đèn pha với dạng à, đèn pha halogen dạng lớn chiếu sáng rất là xa với cột rất là trong cụm đèn gầm này xe được à, ô tô Kinh mua của một chủ nhân ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang tất cả các cái uh, cụm đèn pha đèn gầm vẫn còn hoạt động rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm ta cùng nhìn lại toàn bộ tổng thể ngoại thất của chiếc xe khá là đẹp sau đây chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé đều Matiz sản xuất năm 2008 trang bị cái động cơ xăng 0.8 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Đấy, toàn bộ phần máy cho quý bị khá là khô ráo sạch sẽ chưa hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhất cả quay cận cảnh và chi tiết cho à, quý vị thấy rõ phần máy của chiếc xe máy MTEC cực kỳ là lành máy đang nổ đó nổ rất là nhỏ êm ái nắp cabo dàn đồng dàn chassis xi keo chỉ khá là chắc chắn khá là dày thì với giá là 83 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý khách hàng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 5 lít xăng trên 100 km. Sau đây thì chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này vận hành ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là vận hành như thế nào nhé. Đấy quý vị thấy thì ờ, máy nổ khá là êm ái, nhỏ. Vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực, đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt. Xe cũng trang bị hệ thống ờ, điều hòa hai chiều làm lạnh sâu với cái ờ, núm dạng à, dạng xoay cực kỳ là dễ dàng thao tác các cái à, chi tiết à, giả vân gỗ khá là đẹp vị trí ngồi ghế tài xế ghế phụ khá là linh hoạt rộng rãi phụ thùng của dòng xe này cũng khá là rẻ và có khá là nhiều ở thị trường của Việt Nam thì với giá là 83 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc 5 chỗ số sàn máy xăng 0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 và hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo